rồi đàn ông quý ông nào không chịu mà có chửi tôi tôi cũng chịu nhưng mà sự thật nó là như vậy ủa làm gì ngồi khúm khúm khép khép nay cho tôi nói tôi nói chung chung tôi chứ đâu có tôi chỉ trách anh đâu sao không, không chị chị nói đúng không dạ đúng rồi ví dụ đàn ông mà bị phụ nữ chia tay thì họ có bị tổn thương gì đau khổ gì có bị ờ, thất thoát gì về thể xác không dạ có chứ chị dạ có chứ chị thì uh, ờ, tường mời hai bạn hãy mở mặt nạ của mình ra rồi thế bây giờ mình sẽ làm quen mình khởi động mình nói chuyện để cho các bạn đỡ rung ha chào chị cát tường chào à, chương trình và toàn bộ khán giả em tên là nguyễn văn trường quê em ở thanh hóa dương đang làm công việc gì hiện tại thì em đang làm nhân viên bán hàng ở dưới bình dương và đang sống cùng anh chị gái ở thủ đức vậy là mỗi ngày mình đi về bình dương với ờ, với thủ đức dạ cũng gần đi mất khoảng bao nhiêu thời gian 15 phút thôi chị ba mẹ thì còn ở ngoài thanh hóa vâng ba mẹ em thì ở ngoài thanh hóa ừ, bình đông anh chị em không Nhà em thì cũng đông 8 anh chị em và có một à. mình em là con trai út trong nhà Ủa vậy rồi à, sau này là mình định định là mình sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là mình sẽ về quê sống với mẹ? Em thì em hợp với ờ, sống và cách làm việc trong này. Nhưng bây giờ mình đang sống với chị rồi mình định ờ, ví dụ như mình lấy vợ sinh con thì mình phải ra riêng chứ dạ chắc chắn rồi chị à, có có có cái em vào đây được bao nhiêu năm rồi dạ em vào được 4 năm rồi 4 năm bây giờ mình có cái kế hoạch như thế nào cho cái tương lai mình sắp tới chưa em cũng muốn lập nghiệp trong này á thì em cũng muốn tìm một ngôi nhà bé bé và lập nghiệp luôn ở trong này Ồ, gọi là có ý định lên mua nhà luôn rồi như vậy là phải bắt đầu tích cóp dành dụm đi làm từ bây giờ ha ráng cày ha à, chào em gái em tên gì dạ chào chị Cát Tường chào bạn Nam và chào quý vị khán giả em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang năm nay hai 28 tuổi ừ. quê em ở Bến Tre Trang đang làm công việc gì em Dạ công việc của em là kỹ thuật rập trong ngành mai Mình làm xí nghiệp hả hay là sao? Dạ đúng rồi làm xí nghiệp là công ty chị À đang làm việc ở đâu cưng? Dạ em đang làm việc ở quận 10, 12 á Từ ở Bến Tre lên đây là là làm việc, sống và làm việc được mấy năm rồi? Dạ cũng ờ, em lên đây học làm việc chắc cũng gần 10 năm rồi 10 năm, vậy là cũng ổn Đang ở đâu? Ở với ai? Dạ em đang ở trọ quận Bình Tân em ở mình nè chị Ừ rồi kế hoạch mình là sao? Ở trên này luôn hay là về quê hay là như thế nào? Hay là lấy chồng theo chồng? Hiện tại bây giờ em muốn ở lập nghiệp ở đây ừ. Còn sau này này chuyện ờ, duyên đưa đẩy lấy chồng thì chuyện đó là đã nếu như ờ, bạn nam cũng có ý định lỡ đây thì lập nghiệp còn không thì theo chồng thôi chị tính sao đi ha tùy theo tùy duyên ha rồi thế là điểm mạnh điểm yếu của ờ, trang là gì nè em là người biết nấu ăn ừ. giống như là thân thiện chia sẻ với người khác lắng nghe còn điểm yếu của em thì à, em hơi nóng tính như là không có kiềm chế được cảm xúc vậy hả dạ mỗi lần nóng lên là giống như mình có thể nói cái nói hết ra không không có kiềm chế được lời nói của mình để gây tổn thương người ta mình đông anh chị em không dạ nhà em ba anh chị em em là giữa là của mình em con gái à ở trên này hết hay là còn ở quê với ba mẹ dạ anh hai em thì làm trên đây còn em út em thì ở quê với ba mẹ trương thì điểm mạnh điểm yếu của trương là gì có nghe người khác chia sẻ thì mình chịu khó lắng nghe ừ không uống rượu bia biến nấu ăn yếu thì chỗ đông người là hơi nhút nhát nói gì nãy giờ vẫn cứ thấy vậy hoài ngồi thẳng lên nè ngồi thẳng cho nó cao lên cho đẹp, đẹp trai nè đó à, rồi chỗ đông người hơi nhút nhát và nói chuyện không được uh, lưu loát nhút nhát vậy ờ, có tình yêu chưa trải qua mấy mối tình rồi em hai mối tình đó nhút nhát mà cũng có hai mối tình chứ bộ đâu kể chị tường nghe coi hai mối tình mình có cái gì đặc biệt ấn tượng nè từ hồi sinh viên đấy chị cũng hơi lâu rồi ừ đã mối tình đầu tiên thì yêu nhau được ừ, cũng gần một năm rưỡi nhưng mà do ừ, tính của em nó nhút nhát đó mà bạn kia mạnh mẽ quá ai chủ động chia tay bạn kia chủ động chia tay bạn nói sao bạn chia tay bạn bảo là em ờ, con trai mà nhút nhát quá à dạ vì không cứng rắn được nhút nhát thì chị nhìn thấy rồi còn cái chuyện không cứng rắn là nó như thế nào gọi là không cứng rắn à, bạn ấy bảo là đi chơi mà không có chủ động ấy à đúng rồi mà em thấy bạn nó nói đúng không mình có rút kinh nghiệm gì trong cái mối tình một năm rưỡi đó không mối tình thứ hai thì em cũng mạnh dạn nhưng mà do khoảng cách tại vì đến năm thứ hai bọn em học nghề y mà học xong xin việc quê không được thì em cũng vào trong này à, em học ngành y hả dạ oh. học bên điều dưỡng thì vào trong này đi xin thì ngành y bọn em ra khổ lắm chị cứ cứ vào trước tiên người ta phải nói là kinh nghiệm mà sinh viên mới ra thì lấy đâu kinh nghiệm chị thế là xin hoài không được thì ừ. bạn ấy lại ở quê làm mà em lại vào trong này thế là khoảng cách thời gian đó chị bao lâu được bao lâu thì chia tay một năm thì chia tay ừ, nhưng mà chia tay là là tự động rồi âm thầm rồi lạc đúng dần rồi, lạc dần chứ không có ai nói chia tay gì dạ, hết đúng rồi là, dạ, dạ. do khoảng cách vậy là rồi. cách đây được bao lâu rồi em vào đây 4 năm chắc cũng được 4 năm bốn năm năm trong này chưa có một mối tình nào hả dạ lý do tại vì em đi làm cái công ty nhân viên của em là công ty tư nhân á ít tiếp xúc với làm 7 giờ làm 6 giờ về cái là em trong nhà không à thế thì bây giờ đi làm cái công việc đó bốn năm năm thì cái kinh tế nó có ổn định không mà mình không muốn đổi việc dạ nói chung là kinh tế em cũng ổn định tháng em 12 à, triệu 12 triệu đóng bảo hiểm một triệu rưỡi đóng bảo hiểm một triệu rưỡi là coi như thôi coi coi lặt vặt xăng cổ còn 10 triệu đi rồi có phải gửi cho chị không dạ em nói chung là em gửi hết về cho bố mẹ gửi hết 10 triệu luôn hả dạ ủa vậy rồi quần áo cơm ăn rồi rồi ăn mặc cái cái kia em có có có riêng với chị khoản riêng là khoảng gì vậy ý là mình cứ hoa hồng á em có à. bán mình đi không ủa nhưng mà xí đi rồi nếu bây giờ em gửi hết cho bố mẹ vậy rồi tiền đâu mua nhà bố, bố mẹ em giữ mà à cái này là chỉ gửi bố mẹ giữ giùm thôi phải không phải nói thật là nhà em mới làm nhà ở ngoài quê vậy vậy còn tiền đâu nữa mới mốt mua nhà cho em cái kia là em có một phần thôi còn cái tiền của em vẫn còn bố mẹ vẫn giữ lại à một cái người đàn ông mà mọi người thấy là tuổi trẻ rất là có chí hướng ha thật ra vào đây có mấy năm trời mà đều đặn mỗi tháng mà gửi trọn luôn gửi trọn tiền cho bố mẹ như vậy thì thật là tuyệt vời à, thật ra những người bạn gái nào mà nghe vậy mà không vui là thật ra không đúng đâu như vậy mới là cái cái cái người đàn ông sau này sẽ là biết lo biết vun vén cho gia đình và và, và lo cho vợ cho con bởi vì họ là người có hiếu hiếu đạo thì rất là tốt cho mình sau này con cái mình sẽ được phước sao nghe câu chuyện của ảnh lương 12 triệu một tháng mà gửi hết về cho ba mẹ 10 triệu thì em thấy sao thấy anh rồi có hiếu rồi có à. hiếu lo gia đình nó nghe nè rồi bé bốt rồi có bạn gái rồi rồi có tiền để đi đưa bạn gái đi chơi đi ăn đi uống hẹn hò không dạ cái đó có chứ chị có chứ hả dạ. vậy đâu tiết lộ thử coi là cái cái hoa hồng đó là nó nhiều không cái tùy từng tháng chứ chị ví dụ ví dụ ít nhất là bao nhiêu mà nhiều nhất là bao nhiêu chắc cũng tầm 10 triệu trở xuống chắc cũng tầm 10 triệu trở xuống à vậy thì cũng ngon rồi cũng gần bằng cái lương rồi thôi cũng được rồi yên tâm nha em vẫn còn tiền để mình đi chơi du lịch hẹn hò thế còn em thì sao em thì trải qua ba mối tình mối tình gần đây nhất chia tay cũng bốn năm năm rồi chị em với ờ, cái anh mà sau cùng quen là đồng nghiệp làm chung công ty nói chung là em lúc đầu là em thương thầm anh đó tại vì ảnh là giống như gia đình không có trọn vẹn á nhưng mà ảnh có chí tiến thủ lo làm ăn không có bị xa ngã vào mấy cái ờ, tệ nạn này kia rồi em thương thầm ảnh cũng ba bốn tháng đó rồi làm chung công ty đồng nghiệp nên hay đi chung với mấy anh chị công ty đi ăn uống này kia đồ xong rồi ờ, từ từ rồi em với ảnh mới đi chơi riêng đi cà phê xong rồi chúng chính thức em quen thổ lộ nhau. trước hay là ảnh thổ lộ trước ngầm hiểu đi đi chơi à. riêng xong rồi ngầm hiểu là chính thức quen nhau luôn vậy xong rồi quen nhau cũng được ờ, tầm 6 tháng ừ. là trong lúc đi chơi em thấy ảnh ờ, có hay có tin nhắn tới á nhưng mà em hỏi ảnh thì ảnh nói là nó là tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp kiểu như là ảnh là bảo trì thợ máy hay đi sửa máy ở ngoài cũng có nhiều mối quan hệ rộng rãi á ừ. nên nó là khách hàng thôi mà em thấy nhắn tin nhiều quá xong rồi tình cờ một có lần đó là ảnh ảnh mượn điện thoại của em ảnh vô facebook ảnh vô messenger á xong rồi ảnh đăng xuất ra mà kiểu như điện thoại em có cái chế độ mà luôn mật khẩu á à dạ xong rồi em mới tò mò em mới vô em phải vô messenger của ảnh em, em coi lúc đó là em tin tưởng ảnh lắm mà lúc mà em vô em coi tin nhắn thì em thấy ảnh nhắn tin với cái chị đó chị đó là chị gần nhà của ảnh chị làm giáo viên xong rồi ba mẹ nuôi của ảnh thấy là chị làm giáo viên gần nhà nên muốn hai người lấy nhau ừ. đó cũng quen nhau rồi em thấy vậy cái xem là niềm tin của em rồi cũng như là không còn vậy đó niềm tin của em rồi cũng như là không còn vậy đó gọi là sụp đổ á xong em mới hẹn ảnh ra nói chuyện riêng rồi hỏi chị đó là sao thế nào anh nói là anh cũng giấu là anh cũng nói là chỉ là bạn bè này kia thôi nhưng mà là quen em trước hay là quen cái chị đó trước quen cái chị đó trước tại vì chị đó cũng là bạn học của ảnh luôn mà à học. quen trước rồi mà trong thời gian dạ. đó vẫn quen em nữa dạ. xong rồi em cũng có chụp hình cái tin nhắn nó lại đó em mới đưa cho ảnh coi rồi em thấy ảnh cũng không có nói thật nên thôi em quyết định chia tay luôn sau đó có theo dõi là có lấy chị đó không dạ có lấy rồi bây giờ cũng có con thấy rồi chưa? vậy là mình là phụ rồi nghĩa là trong dạ. thời gian đó người ta đã có định hướng gia đình rồi nhưng mà người ta cũng quen thêm em mình thôi à dạ nên thành ra chung là lúc biết là không còn niềm tin vậy nên quyết định ờ, chia tay không dây dưa ừ. nữa mất bao lâu sau thì em mới bình thường lại được sau đó thì em nghỉ việc công ty luôn xin nghỉ việc công ty tại vì nghỉ việc công ty luôn tại vì em với anh là đồng nghiệp á à. nên thành ra nghỉ việc nên đừng có không có chạm mặt nhau nữa tới đây là mấy năm rồi bốn năm năm rồi chị bốn năm năm rồi dạ. bốn dạ. năm năm này là không quen ai nữa luôn thì cũng có tìm hiểu vài người nhưng mà cũng không đi tới đâu vậy nhưng mình không có cảm giác mà tiến muốn tiến tới xa hơn có phải vì sợ người ta bị gạt rồi mình bị sợ Chắc không là cũng một phần như vậy đó thấy chưa mọi người thấy phụ nữ khổ không đàn ông á nhiều khi á thật ra là cũng có những người phụ nữ họ cũng không có có, có cũng ga lăng cũng cũng lăng nhăng cũng quen người này ngắm nghía người kia có chứ không phải không nhưng mà thật đàn, đàn ông á thực sự từng nghĩ họ ít bị tổn thương như là phụ nữ lắm bởi vì phụ nữ ngoài cái sự cái tình cảm rồi nè cái trái tim mong manh nó bị tổn thương rồi chưa kể là những cái thiệt thòi về cái cái cái cái sự va chạm nữa đó nó thẳng luôn đàn ông lúc nào cũng muốn thêm không muốn muốn bớt tôi nói vậy đó rồi đàn ông quý ông nào không chịu mà có chửi tôi tôi cũng chịu nhưng mà sự thật nó là như vậy ủa làm gì ngồi khúm khúm khép khép nay chứ tôi nói tôi nói chung chung tôi chứ đâu có tôi chỉ trích anh đâu sao hồi hộp chị chị nói đúng không dạ đúng ạ ví dụ đàn ông mà bị phụ nữ chia tay thì họ có bị tổn thương gì đau khổ gì có bị ờ, thất thoát gì về thể xác không dạ có chứ chị dạ có chứ chị vậy hả thất dạ, đàn ông cũng là con người mà à. cũng có biết đau buồn chứ chị à đàn ông cũng bị đâm nhưng mà đàn ông có mất giá trị ờ, khi mà có sự va chạm với phụ nữ không đối với em thì chắc là có có có có luôn hả đàn ông tại vì luôn hả <laughs> tại vì nếu mà chia tay người trước á mà muốn đến người sau thì mình phải ờ, thăm dò nhiều hơn nhưng mà cái đó là về tinh thần thôi chị đang nói về thể xác á à thể đàn xác thì chắc là không, không có đâu đó như vậy là làm sao gọi là bình đẳng được phụ nữ họ vẫn thiệt thòi hơn tại vì sao tại vì có những cái người đàn ông đi tìm vợ mà vẫn mong muốn vợ là còn trinh trinh trắng trong trắng trong khi mình thì từ lưa hết trơn rồi mà mình cứ muốn phụ nữ trong trắng ở đâu ra em có muốn vậy không em không quan trọng chuyện đấy không quan trọng tại vì em học y em hiểu mà bản thân em là mất sự trong trắng hồi năm bao nhiêu tuổi nói thật là em chưa nói thật là em chưa hả thật là chưa hả dạ. hèn chi ổng ngồi ổng túm hoài luôn túm nãy giờ ủa hèn chi Ê, có khi nào vì vậy mà mấy bạn gái em người ta chia tay em không tại không có sự gì gọi là gắn bó gắn kết á cái tính của em là khi muốn tìm hiểu á ừ. là muốn bạn gái là tự tự tự tự nhiên tự do hơn ừ. chứ không phải ép buộc nhưng mà mình phải chủ động Như cái cô đầu tiên của nó đó quen hoài quen hoài quen năm rưỡi có nhưng mà hôn xong là thôi thôi thôi là em thôi hay là cổ thôi cô ấy á và em có làm cái gì sau khi hôn em có làm gì không mà em biết người ta thôi bịch cúc áo bịch cúc áo à em bật cúc áo rồi cổ cổ cổ hành thôi. động cổ thôi xô rồi, tay ra à cổ xô tay ra rồi làm mấy lần như vậy cổ xô ra mấy lần hai lần hai lần bực quá tạm bà bận em làm cái lần thứ ba là được rồi em làm cái lần thứ ba là được rồi rút kinh nghiệm nha không chừng nào làm tới lần thứ ba mà em thấy cái bóp rồi lúc đó em biết là thôi thiệt lúc đó là thôi thiệt nha dạ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào cơ? mẫu bạn trai của em là giống như cha em vậy tức là biết lo gia đình đặt gia đình là trên hết ừ. dạ nói chung là thương yêu vợ con ngoại hình cao uh, bằng em một m bảy em cao một m bảy chết cha rồi em cao mét mấy em cao một mét sáu ba dạ thì cũng bảy mà thiếu bảy bảy cm dạ. được không chung là cũng được chứ giờ thôi ăn thua hơn thua nhau dạ, ở cái đầu rồi. đi em ơi nhưng mà vấn đề là bạn trai ví dụ mình đi với bạn gái mà bạn gái cao hơn mình em có ngại không em thì ngoại hình và chiều cao không quan trọng là hôn mình phải nhón á có dây độn anh dây độn không Oh. anh trường giang cũng hay mang chứ bộ ồ nhưng anh trường giang là nghệ sĩ à, là em em mốt nhiều khi em làm y sĩ em mang giày cao gót giày độn luôn hả <laughs> ngon lành nha được còn tiêu chuẩn gì nữa không cưng vậy dạ là không hút thuốc ừ. còn nhậu thì giống như là có chừng mực em không rượu bia không không thuốc. rượu bia không hút thuốc không gia trưởng chị nếu là chân thành là biết chia sẻ nhau thôi có cái điều bây giờ ảnh hơi hiền ảnh cũng có chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái tình trường thì em có thích cái người đàn ông như vậy hay không dạ em không ngại chị em không ngại ha có gì anh không biết thì từ từ chỉ bảo ảnh ha à, đừng có nói chứ đừng bọc tay ảnh nha mình nói thôi rồi em mình mong muốn tìm một mẫu người bạn uh, gái như thế nào ngoại hình em không quan trọng mà quan trọng cũng vì tình cảm vợ chồng biết chia sẻ cho nhau và biết thương yêu gia đình có hình không ờ, cho chị coi hình của hai bạn đi nè rồi nhìn đi hình này mấy năm hồi ông còn đi học bây giờ ông đưa rồi ông biểu người ta kiếm chị không biết ảnh là ai luôn á em tự tìm đi em nghĩ là bạn này tại sao em nghĩ bạn đó tại bạn bảo bạn cao mét bảy à cũng lô rất ghê ha bạn này cao mét bảy phải không dạ. nhưng mà nếu bạn này thì gương mặt như vậy em thấy được không em chọn là bạn này em chọn bạn đó phải không ờ mình phải dứt khoát lên đâu em chọn anh nào dạ em chọn anh này tại sao em chọn anh này nó anh cao một mét ờ, sáu mươi ba thì em cũng đón đón á chị rồi đâu em cứ giữ nguyên hiện trường em cầm vậy nha bây giờ chị tường sẽ mở cái, cửa trái tim này ra cho hai bạn trực tiếp gặp nhau một hai ba mở cửa trái tim bây giờ em nhìn về nè em nghĩ ảnh là anh nào dạ anh anh đây ờ chị anh bìa phải không dạ màu đen ờ hồi nãy anh chỉ cái anh này là sai rồi rồi tặng quà đi tặng quà đi em đoán đúng không? em đoán đúng rồi dạ cảm ơn anh à em cũng có món quà tặng anh trời ơi bà cao quá trời luôn hả rồi ngồi xuống đâu đâu cho chị tường coi quà này bó hoa thì biết rồi còn quà này quà gì đây ô oh sao tự nhiên tặng bạn trai cái nón vậy cưng dạ Vậy em muốn uh, ờ, nói giúp anh che nắng che mưa chị <laughs> Trời ơi Sao thích món quà này không? Dạ thích chị Thích hả? Giúp anh che nắng che mưa hả? Thế bây giờ uh, lần đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra Cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Cao Xinh đẹp Xinh đẹp Có bồi hồi sao xuyến rung động hồi hộp gì không? Em em run chứ rung nhưng rung rung mình vẫn nhìn thẳng cổ nha <laughs> đó người ta nói mình trò chuyện mình phải nhìn thẳng mặt nhau mới là tôn trọng chứ mình lé né né né là người ta lại nghĩ mình nhút nhát nữa không tôn trọng người ta nữa rồi à, em thấy như thế nào em thấy anh hiền rồi chị hiền được phải không dễ thương dạ. ha bây giờ cho hai bạn có nhiều cái cơ hội để trò chuyện với nhau hơn thì chương trình của mình là hẹn ăn trưa bây giờ chị tường sẽ mời các em thưởng thức những món ăn mà chương trình đã chuẩn bị sẵn cho mình nha rồi mời hai em thưởng thức nha Đây là món salad bò Nam Bộ với à, bò phi lê Cùng với những loại rau dân dã và tươi mát Bên cạnh đó còn có vị thanh chua của khế và sự ngọt dịu của sốt salad Rồi món cơm chiên hải sản tasty với nguyên liệu chính là gạo à, basmati của Ấn Độ Kết hợp cùng với vị ngọt tự nhiên của tôm tươi, thanh cua, lớp trứng bao phủ bên ngoài rất là hấp dẫn Dùng các món này kết hợp cùng với à, trà sữa lài hoa đậu biếc và cà phê sữa rất là tuyệt vời Bây giờ ha, mời hai em cùng ăn rồi mời hai bạn tự nhiên nha là lúc trước là anh học ở ngoài à, thanh hóa luôn xong rồi mới vô đây làm trước là mình học ở ngoài bắc học 5 năm trong xin việc ở ngoài quê không được mà sinh viên mới ra khó kinh nghiệm lắm thì bây giờ cũng có nhiều trường hợp giống như học ngành đó nhưng mà ra vẫn làm trái ngành nhiều nhưng chủ yếu là có thu nhập ổn định thôi chứ còn không nhất thiết là phải làm trong ngành mình học nhưng mà cũng buồn không dạ. học cái nghề của mình ra mà không được làm buồn bốc thăm bốc đi. trước nha ước mơ ngày cưới ước mơ ngày cưới của em thì cũng giống như à, mỗi cô gái khác thôi là giống như có một không gian lãng mạn rồi được mặc sơ rê trắng rồi giống như công chúa vậy đó sau đó hai vợ chồng sẽ đi uh, giống như hưởng tuần trăng mật như đà lạt hoặc là vũng tàu nói chung là hâm nóng ra tình cảm nếu có điều kiện thì muốn đi ra nước ngoài hay là ở trong việt nam nói chung là tuần trăng mật trong việt nam thôi mình ở trong nước mình thì vẫn đi nước mình tốt hơn bạn có thích đi du lịch không chung là thích đi du lịch lắm mà trước giờ em chủ yếu là cũng chưa có dịp đi xa thường là đi tỉnh miền tây rồi đi ờ, vòng vòng mấy tỉnh lân cận sài gòn thôi miền bắc chưa dạ chưa <laughs> chưa về bắc có có có, có thích ra bắc không dạ thích chứ đúng rồi đi um, uh, sapa này kia nhưng mà vẫn chưa có cơ hội đi nếu mà có người cùng chung chí hướng thì cũng rất thích đi nhưng mà đi chơi thì đông đông thì vui dạ đúng rồi anh là sau này ờ, lấy vợ về anh có uh, muốn vợ mình làm dâu không hay là ra ở riêng nếu mà vợ thích thì mình có thể hoặc là gia đình hai bên như thế nào mình mình tùy thuộc tại vì vợ mình ở với mình lâu dài chứ đâu cần bố mẹ đâu còn cùng lâu dài đâu hình như lúc nãy em có nói là anh anh là con trai út ở nhà vậy Tạm sau này chị em dạ sau này anh về giống như anh cứ về ở đó để lo cho ba mẹ sau này thờ phượng nào này kia như vậy thì vợ anh cũng phải chắc phải về đó làm dâu chứ hả nếu mà thích thì mình lập nghiệp trong này mình chuyển vào trong này cũng được mà chị giờ giờ thời đại này mà đâu phải như ngày xưa cứ bắt đầu con dâu phải về bên nhà chồng đâu đúng không à, anh bóc tiếp đó thăm về gia đình em cũng tự hào về gia đình <laughs> em đó tại vì à, với gia đình em ba mẹ em sống trước giờ ấy ba mẹ hạnh phúc lắm không có to tiếng cãi nhau hay là ấy ba em thì rất là thương yêu vợ con lo làm ăn lắm cái gì gia đình cũng là đầu tiên cho nên lúc nãy em có nói là mẫu người lý tưởng của em giống như ba em vậy nên à, em tự hào về gia đình em vấn đề về ngoại hình á em cao hơn anh như vậy thì anh có ngại không ngoại hình mình không quan trọng cái đó người ngoài ờ, nói sao cũng được miễn là mình thì em thì em không không thích lấy chồng xa anh có định hướng cụ thể là sẽ ở trong đây luôn hay là anh làm việc thấy hợp môi trường làm việc hợp thì mình cũng thích ở trong này hơn sao ăn đồ ăn ngon không dạ, dạ ngon chị ngon chị rồi nãy giờ tâm sự với nhau được nhiều không cũng được kha khá được kha khá hả mình có tìm thấy được cái điểm nào gọi là trùng với nhau chưa có có có tiềm năng không chắc có đấy chị ừ vậy thì nếu vậy thì mình phải cố gắng nha dạ rồi hôm nay mình đi uh, tham gia chương trình thì uh, có ai đi theo uh, động viên hỗ, hỗ trợ tinh thần mình không có anh rể út rồi mời anh rể uh, của chương vô dạ, chị cát tường rồi dạ nãy giờ đứng ở ngoài nghe hết ờ, câu chuyện chưa mình ngồi mình nghe hết chưa chung là em hết ạ anh tên là gì em tên là hợp ạ rồi làm anh rể của trương được mấy năm rồi 4 năm rồi. là đang ở chung nhà luôn đúng không vâng dạ ở chung nhà thì hiểu tính nết của ông này hết trơn rồi ha dạ thì đâu dài thử vài câu nhận xét về ờ, em vợ mình coi nói chung em... Dạ. là em này thì nó cũng hiền cũng ngoan hiền và à. biết là thương các cháu cho chị thấy nó nhút nhát rụt rè quá <laughs> phải không em em thấy sao chung là nhút nhát rụt rè là do tính con người thôi rồi vậy rồi em cảm thấy rồi rồi mai mốt rồi, rồi đi cua gái được không cũng phải cố gắng cố gắng có gì anh ờ, hỗ trợ rồi hướng dẫn em kêu em tự tin lên xíu nha dạ yeah. nãy giờ anh ngồi bên ngoài ha cũng thấy hai em nói chuyện với nhau thì bây giờ anh nhận xét hôm nay là chương trình nè chị Cát Tường là làm Mai bé cho em trai mình thì em có nhận xét như thế nào? Chung là thấy em gái bên kia thì cũng hiền cũng được ấy. tùy vào có cậu quyết định vậy thôi nhưng mà mình anh đi theo mình cũng phải có một chút nhưng mà cũng à, cố gắng cho em nó phấn đấu và ừ. đi đừng có về tay không mà được à đi đừng về tay không Đây. à ví dụ giờ mình thanh niên mà mình lấy vợ mà giờ vợ mình đứng cao hơn mình thì bản thân em là em có ngại không nói chung em không ngại điều đó không ngại gì hết giờ thấy cặp đôi này hợp không chung là thấy hai em tương xứng với nhau tương xứng ha cũng hiền thì cũng ha. tính nét thì cũng hiền ấy rồi giờ nói một câu cũng ờ, khích lệ tinh thần em trai đi nói chung là mong là hai em ờ, cho nhau cơ hội để tìm hiểu còn tiến xa hơn nữa thì là em sẽ cố gắng à, chào anh rể tương tương là tương lai đi biết đâu trang dạ chào anh chào em nha dạ rồi thì bây giờ cảm ơn anh nha để cặp đôi này sẽ cố gắng tường cũng sẽ ráng nói đốc vô để giờ giống như lời anh nói là không đi về tay không ha dạ, dạ. rồi em cảm ơn anh thì nói chung là giờ ý kiến của chị tường thì chị vẫn thấy rằng là hai em cũng có cảm xúc với nhau đó nhưng mà muốn tiến xa hơn nữa là phải có sự chủ động em phải chủ động nhiều hơn giống như em cũng hỗ trợ như hồi đầu chị tường nói rồi đúng chưa rồi thì bây giờ là cái cơ hội của tụi em tụi em có nắm bắt hay không là quyền của tụi em nha bây giờ hai bạn đặt tay vào nút bấm sau 3 tiếng đếm của chị tường nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống còn mình không đồng ý mình có quyền lặng lẽ rút tay ra một hai ba hết thời gian rồi cảm ơn hên đó nãy giờ tôi chỉ khen có một cái bấm nút là nhanh thôi đó chứ nãy giờ gì cũng chậm hết trơn á rồi mời hai em qua bên đây đứng giùm chị dạ. đứng một bên nha bây giờ mình đã thành một cặp đôi rồi bây giờ để kỷ niệm cái ngày hôm nay có mặt tại chương trình hẹn ăn trưa và đã trở thành một cặp đôi đâu nhón lên hôn cái vô má bạn gái xin bạn gái hôn cái đi nè tình yêu cứ thế trong miệng hôn được không trong anh từng ngày vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau dễ thương hết sức đó là những kỷ niệm rất là ngọt ngào tại chương trình nha bây giờ chị tường gửi tặng cho hai bạn sản phẩm cốt súp heo của quốc việt food được sản xuất theo tiêu chuẩn fda giúp món ăn thơm ngon mùi tròn vị tiện lợi hơn trong quá trình chế biến sản phẩm không có msg và cũng không dùng chất bảo quản đây xin gửi tặng hai bạn rồi đây nha và đây thêm một món quà của chương trình son Zurika để à, làm đẹp à, chị em phụ nữ là phải làm đẹp đúng không quý vị như vậy là chúng ta sẽ có một tràng pháo tay để chúc mừng cho cặp đôi ngày hôm nay Và chúng ta sẽ theo dõi Biết đâu một ngày nó không xa anh chàng hơi có vẻ rụt rè này Cũng sẽ là có một cái ờ, cái kết thật là tốt đẹp